cài đặt con Java JDBI 586 nhấn giữ print bật lên nhấn print lần nữa rồi nhấn set cài đặt 300 kg 30 ngàn nhấn set 50 gram thay đổi 2 mũi xét số lẻ thay đổi số lẻ mũi xét xong zero thoát clip tắt cần nhân diện cũng xét bật lên thì chữ sẽ là ngắn te hiện zero đang quét điểm zero nhập tải thay đổi số Bảo Tài Lan nâng xét như vậy rồi xong